à. với lại uh, đi ship thuốc các thứ nữa nên là không có thời gian để mà đi quay uh, mấy cái cảnh để cho mọi người biết à. tại vì ờ, em đang tính là có nghĩa là để, để đến hai bạn đấy khỏe hoàn toàn thì em sẽ có tập 1, tập 2, tập 3 để cho à, tất cả mọi người xem à, khỏe những cái, cái thuốc này cho anh hỏi một chút là mình có biết tên của nó em có thể giới thiệu cho mọi người biết không um, công dụng của nó rồi là tác dụng của nó tên à, cái cái này là của bên hiếm muộn này à, hiếm muộn à, à cái cái này là thuốc hiếm muộn này hiếm muộn à, nó cái này là có cả cái ờ, cây tầm gửi tầm gửi cái này là có một phần là thành phần là cây tầm gửi có tầm một gửi. thành phần phần là cái củ rễ ở bên dưới đất ấy ừ. thì đấy là em thấy là đặc thù là ở trong huyện bát sát đấy à. huyện bát sát thì em thấy là ở trong xã trinh tường nó có nhiều hơn ừ. em thấy có nhiều hơn cái cái cây này thì với em gọi theo là tên dân tộc là ạp gái lệt à. <laughs> còn đây là dây cánh bướm dây cánh bướm còn à, đây là dây cao đằng cao đằng này hồng rừng hồng rừng dâm dương hoác là dây tê đây có nghĩa là bọn em đặt là trĩ này có nghĩa à. là cái này là chuyên chữa bệnh trĩ bệnh trĩ đúng rồi à. còn là bên này là bọn em ghi là gan thì nó về bên gan gan nên là chầu không chầu không đây nó có tên hết anh ừ. à, cái cái này là cái tầm gửi tầm nhìn gửi, là biết gửi. còn à, bên kia là có sâm cao sâm cao đây chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV của mình Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực thôn à, Dền Thàng thuộc à, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai Mà anh em có đi chợ ở phiên xã Trịnh Tường ấy Thì thực tế là gia cảnh nhà em khé ngành Thì Giang cũng chưa ghi hình cho mọi người cùng theo dõi và biết được Thì video ngày hôm nay Giang muốn chia sẻ với quý vị cũng như các bạn về hoàn cảnh gia đình nhà em khé ngành Và công việc của em khé ngành là làm công việc gì thì xin mời tất cả các bạn là cùng đồng hành với Giang nhé thì à, con đường này à, là con đường chạy vào thôn của em à, Khé Ngành là mình sẽ chạy từ cái à, khu vực mà ngã tư là thuộc à, trung tâm à, xã Trịnh Tường à, mình men theo con đường bê tông cũng khá là lòng ngoằng lên đến đây ấy à, và phía xa xa bên ngoài kia là khu vực nhà em à, Tường Nhân là kênh à, Trình Tường TV để sau đó mọi người sẽ chạy theo một con dốc men men lên trên này này rồi xin mời tất cả các bạn là cùng Giang lên đây nhé ra thì à, trong thời gian vừa qua thì Giang có lên nhà em khé mình chủ yếu lên thăm gia đình và muốn một lần là biết nhà cửa em khé và em cũng có một cái kênh là khé dao đỏ thời gian vừa qua thì Sang thấy là em ấy ít ra cái video Trước ấy thì em ấy à, cũng à, đi làm giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn đấy Nhất là này. cái à, khu vực và nơi em ấy sinh sống Cứ cái cùng với đấy, cái em Tường Nhân và Phương Mai mà Thời gian này là Giang có hỏi gọi điện Nói chuyện thì mới biết được là em khé là em ấy Gia đình là chuyên ra làm cái thuốc nam Đấy một cái là rất là hay thì cái thuốc nam này thì theo Giang biết được là một cái gia truyền ờ, từ ờ, đời ông bà các cụ để lại ấy và có ba anh chị nào mà gặp cái trường hợp mà đau nhức xương khớp hay như thế nào đó thì có thể một chút nữa mình sẽ vào và hỏi em ờ, khé trực tiếp thì mới biết được chào khé nhá ôi anh giang em chào à, anh nhá xem là giới thiệu cho mọi người thuốc đây là những cái sản phẩm thuốc của của em khé và gia đình đây cái này là mình uh, chuyên về thuốc nam hả em à dạ vâng, vâng, vâng. gia đình mình ừ, em uh, mến chào toàn thể uh, quý khán giả thân mến của anh uh, sai trường giang thì và em cũng chào anh Giang thật sự là ở đây thì thuốc thuốc nhà ừ. em là thuốc uh, nam gia truyền từ à. đời mẹ em à từ bà ngoại em à. xong mà truyền cho mẹ em à dạ vâng. từ từ bà bắt đầu truyền cho mẹ dạ vâng thuốc của nhà em là có một đặc thù là chỉ ờ, ví dụ uh, truyền cho con gái à. ví dụ ví dụ như em này chẳng hạn này sau này em cũng không được học có nghĩa em biết hết tất cả các bài thuốc nhưng mà em không được uh, gọi là không được uh, mẹ không được truyền cho em mà à. em không được học của mẹ em chỉ có vợ của em học được à, của à? mẹ thôi à, vì vì sao lại con trai không vì, được tại vì là con trai là có một đặc thù uh, con trai cũng có thể chữa được nhưng mà con trai khỏe mạnh hơn đi tìm thuốc hộ chứ còn là người thời phải là đàn bà nó mới à, phụ nữ nó mới là chuẩn à thế à đúng rồi một cái là giang thấy là rất đặc biệt và lạ nên có hỏi ờ, qua trò chuyện của em khé thì em mới chia sẻ về cái vấn đề mà thuốc nam gia truyền này này thì là người phụ nữ đấy còn người đàn ông sẽ là đi à, vào rừng lấy thuốc còn người phụ nữ là người bốc thuốc và trực tiếp thăm khám đấy. thì ờ, tại vì là thuốc thuốc của nhà em thì đấy là gọi là ừ. gia truyền theo của nhà em còn là ờ, của à. nhà vâng. khác thì nó có thể là cũng có ông ông thầy lang ông thầy lang dạ vâng bốc thuốc rồi đúng không vâng. à. khu vực này là chỉ là khu vực ờ, gọi là chỗ vâng. để uh, kho vâng, dự trữ thuốc uh, bên tắm của nhà em khu vực à. toàn thuốc à. tắm còn ví dụ như những cái này mỗi một uh, túi nhỏ nhỏ này một ít này là gọi là nhiều loại thuốc kết hợp thành à. ở đây là có bên bên này là nó có thể kết hợp của uh, bên uh, xương khớp ung thư à. có nghĩa là mỗi thứ lấy một ít à mỗi thứ lấy một ít vâng gọi là mỗi một uh, ví dụ ở đây có mấy túi nhỏ này thì mới một túi nhỏ này thì nó có lại chứa một loại bệnh khác à à, thế cái là lần đầu tiên là giang cũng ờ, được uh, biết là cái uh, thuốc nam gia truyền là như vậy Nên em đang lấy cho khách đúng không rồi em đang lấy chuẩn bị đi ship cho khách à. khách vừa gọi cho à được à dạ vâng và giang cũng nghe, nghe nói là cái đồng bào dao đỏ mình sẽ có cái nước tắm ấy đúng không dạ vâng tắm vâng. thuốc của người da đỏ đúng không đúng rồi đây đây là nước tắm này à biết cái lá này đấy đúng rồi à, cho cho mọi người cùng xem cái lá này thì em có thể giới thiệu là, là lá gì không em có biết không à, tại vì nó tên ờ, dân tộc nó khá là nhiều À. Tại vì bên em thì nó toàn nói bằng tiếng dân tộc giao hết nên là wow. để em mà ờ, uh, thuyết trình ra tiếng gọi là tiếng Việt của mình thì nó hơi khó. Hơi khó đúng Thì tại vì uh, những cái ừ. tên thuốc thì toàn là uh, gọi là bên em tự dùng đến thì bên em tự đặt tên ra thì à. nó dễ nhớ. Dễ nhớ. Dễ nhớ. Ừ. <clears throat> cái này là ra cái này là mình không không thể à, nói cho mọi người biết là đôi khi là cái kiểu từ tướng dân tộc mà mình dịch, dịch ra tiếng kinh mọi người nó không thể mà nó rõ nét được nó không là thể biết được đặc thù thì mọi người đến nhà em thì có thể nói là nhà em rất là nhiều cây cỏ cái là nói thẳng luôn là nó rất là nhiều rác đi à. tại vì à. xung quanh của nhà em ở đây này toàn thuốc đúng không? ở đây xung quanh ở đây toàn là thuốc hết mọi người ạ à, cho cho mọi người cùng xem đây cả đằng trước đằng sau là à. nhà em toàn thuốc hết à. tại vì nó hơi rộng có thể mọi ừ. người đến là tại sao nhà khé rộng như thế mà không không phát đi để cho nó quang ừ. nhưng mà tại vì đấy là thuốc của nhà em à thì anh cũng nghe nói là tắm cái thuốc này à, vào thì đang thấy là nó sẽ khỏe cơ thể hơn Nhất là những à, người mà mà đang à, kiểu các cụ lớn tuổi đúng không nhỉ? Ừ, đúng rồi Tại vì là sẽ sẽ như này, uh, thuốc tắm thì nó sẽ thiên thuyên là có thuốc tắm của xương khớp này à. uh, Có thể là tắm khỏe, tắm thư giãn, thư giãn. tắm xương à. khớp Và đặc biệt uh, nhất là tắm sau sinh Có nghĩa à, là các uh, phụ nữ ấy, vừa à. có nghĩa là mình vừa chữa đẻ xong ấy à. mình, mình vừa sinh em bé xong là à. tầm khoảng độ là Ờ, được ờ, mình đẻ thường nhá à. được ờ, sau một tuần là mình tắm được rồi còn nếu mà mình đẻ mổ thì tầm khoảng à, 15 đến 16 ngày là bắt đầu mình tắm à. tắm xong rồi mình có nghĩa là mình giải động cơ thể này ừ, thì nó sẽ bài bài tiết hết bài những tiết cái chất độc của mình ra ngoài thì nó sẽ ừ. gọi là ừ. cơ thể nó sẽ khỏe khoắn khỏe khoắn hơn à. nó không có bệnh nền sau này à. cảm ơn em khé chia sẻ bây giờ mình có thể vào trong nhà à, xem em khé xem có những cái bài thuốc gì để mà chữa để em khé có thể giới thiệu cho mọi người biết được không nhỉ? Dạ vâng, mời mọi người theo chân khé. À anh à, Kỳ đây, tí nữa anh buộc lại cái báo thuốc. Cái khu vực này thì là khu vực nhà em ờ, khé dao đỏ đây, thì ờ, Giang cũng đây được một hôm thì cũng biết là gia đình nhà em đây là một cái căn nhà nói chung là nho nhỏ thôi để mà rộng to là nhà xây hoành tráng thì cũng không có nhưng mà Giang rất là thích cái tính em ấy tuy là gia đình khó khăn nhưng mà cái công việc thiện nguyện đấy thì em rất là tích cực và năng nổ trong công việc đoàn xã và hỗ trợ của người đồng à, hỗ trợ cho đồng bào khó khăn ở đây này thật sự cái đây là một cái tấm gương mà giang cũng phải học hỏi nhưng mà thời gian này thấy em khé em bận là làm công việc à, thuốc này cho mẹ đâm ra là không không tại, có thời gian để để mình đi chia sẻ ờ, không phải tại vì là tại vì thời gian này thì em cũng có hai bạn đang bị liệm à. có nghĩa là em đi chứa miễn phí cho người ta à. em đi à. bản cũng khá nhiều nhưng mà tại vì là do em đi một mình à. nên là tính đặc thù đi một mình với lại đi hái thuốc nhiều à. với lại uh, đi ship thuốc các thứ nữa nên là không có thời gian để mà đi quay uh, mấy cái cảnh để cho mọi người biết à. tại vì em đang tính là có nghĩa là để, để đến hai bạn đấy khỏe hoàn toàn thì em sẽ có tập 1, tập 2, tập 3 để cho à, tất cả mọi người xem à, à khỏe những cái, cái thuốc này cho anh hỏi một chút là mình có biết tên của nó em có thể giới thiệu cho mọi người biết không um, công dụng của nó rồi là tác dụng của nó tên à, cái cái này là của bên hiếm muộn này à, hiếm muộn à, à. cái cái này là thuốc hiếm muộn này hiếm muộn à, nó cái này là có cả cái ờ, cây ờ, tầm gửi tầm gửi cái này là có một phần ờ, thành phần là cây tầm gửi có tầm một gửi. thành phần phần là cái củ dễ ở bên dưới đất ấy ừ. cái đấy là em thấy là đặc thù là ở trong huyện bát sát đấy à. huyện bát sát thì em thấy là ở trong xã trinh tường nó có nhiều hơn ừ. em thấy có nhiều hơn à. còn cái cây bên này thì này đặc thù là mọi người cũng ờ, mang nguyên liệu này ờ, à. em không biết nói tên à. nhưng mà để gần, theo gần từng vùng nhá xem. từng từng vùng thì cái cây này thì có thể ờ, ừ. lấy làm nguyên liệu nấu thắng cố à nhưng mà nhà em lại lấy về, lấy về để pha với ờ, ừ. cái này là thạch sông bồ ừ, à, thạch, thạch, sông, bồ. bồ thì uh, nhà em lại lấy về pha với ờ, cái này làm uh, thuốc ừ. gọi là cái này thuốc trị dứt điểm Chỉ... có nghĩa là mình một bài thuốc của mình là có thể cho mọi người uống ví dụ như là mình ừ. bị đau xương khớp này mình uống uống xong rồi đến khi nào mà với em lấy một thang gọi là một thang cuối cùng chỉ trị dứt điểm ấy để không ừ. còn uh, tái nhức xương khớp nữa thì có thể à. cho cái này vào à có nó pha pha, à, lẫn. pha lẫn không dạ vâng ừ. tại vì thuốc nhà em thì nó à. một ờ, một thang thuốc ờ, bên xương khớp thì nhà em phải có 21 vị 21 vị đúng rồi những cái vấn đề này thì thật sự là Giang cũng không biết Nếu mà là Giang làm cái công việc mà gia truyền ờ, Thì may ra Giang có thể biết và phân tích cho mọi người Cái này phải thực sự là em khế là người trực tiếp và Em làm em mới có thể biết được Thế còn dạ cái vâng. này Ừ, cái này với cái kia là nó là một anh cái này là loại à, bé hơn bé hơn có nghĩa là có loại to hơn và bé hơn à còn ờ, cái này là là cái gì đây? Cái cái này là cái cây này là cây gọi tiếng giao là tùm ông đèn. À tùm ông đèn. Là dạ vâng còn tiếng phổ thông thì em không biết gọi. À cũng cũng Còn... Dạ. À, khó để mà mình à, nói ra tiếng phổ thông thì là không không ấy. Dạ vâng. Ừ, còn cái này. Còn uh, cây này là cây uh... rất là nhiều luôn để mà thuốc uh... uh... thiên nhiên kiện. À, thiên nhiên kiện này. Cái này là ừ. hoàng tinh. À hoàng tinh. kiện đúng rồi, cái cây cây hoàng tinh này thì đặc thù là ở bên em rất là hiếm. Ừ à, rất là nhiều vị thuốc này đây còn ở, ở <coughs> bên trong nhà em thì khé giới thiệu trước mọi người à, là vào, người vào trong nhà của khé thì hơi ờ, bừa bộn một chút tại vì là thuốc nam nên là đến nhà khé thì ở bên trong toàn ờ, cây cỏ nhiều thôi à. <laughs> thường thường là thì mọi người đến có thể nói là ui nhà khé toàn ừ. là rác chẳng hạn à, vậy thôi mọi người là đôi khi là đến một cái căn nhà nào hoặc là người em nào người đồng bào nào giang rất là quý nhất là cái tình cảm còn cái vấn đề khác thì mình cũng không à, quá để ý tại vì là mỗi người một nơi một gia đình đều có một cái thằng thù riêng ấy đấy có thể làm thuốc thì nó rất là là bừa bộn đây hai cháu của à, ui anh nghĩa vâng, khé anh nghĩa với à, cháu gì cháu bảo ngọc nhỉ đúng rồi đây vào trong này thì giang cũng đây khé dưới đây đây là thuốc, toàn mấy cái này, này là thuốc tắm À, đây nhà tắm. em có chia ra đây như như bao này là bên của xương khớp này ừ. như loại này tắm sau sinh thì à. em sẽ để sẵn ở đây à. mấy cái này là ngày mai là bắt đầu đi ship ship cho ship, mọi người ship khách đúng không vâng Đấy, uh, ờ, có ba anh chị nào có thể đau xương khớp hoặc bị bệnh gì ấy có thể gọi điện cho cho khé khé số này là số điện thoại cho hoa đu đủ biết. hoa đu đủ khô khô hoa đu đủ khô đúng không này chuyên uh, chuyên dạ dày à, dạ, dạ, dạ, dạ, vâng dạ. còn thức dạ dày nhà em cũng có riêng à. còn cái này là sáng ban nãy là anh Kỳ à, chuẩn bị đóng để cho khách này à, cái này, là này thuốc xương khớp khách đúng xương khớp thuốc xương khớp xương khớp cái này là xương khớp nhá. với anh chị nào mà lớn tuổi ấy các bác nào lớn tuổi có thể là mua cái này về cái này thì uh, mua thì uh, mọi người có thể liên lạc cho cho khé nha em khé là có số điện thoại là bao nhiêu nhỉ à, mọi người có thể liên hệ cho anh Giang anh Giang gọi cho khé cũng được mà gọi trực tiếp cho khé theo số điện thoại là 0969 68 1855 ạ À, có thể à, Giang sẽ để số điện thoại của em Khé ở trên cái video này cũng à, các bác nào mà trong gia đình người thân anh em à, bị đau xương khớp có thể là liên lạc cho em Khé để em Khé có thể à, ship cho mọi người và cách hướng dẫn sử dụng như nào thì mọi người phải gọi, gọi cho em Khé nhé còn Giang thì tại vì đặc thù trong thuốc rõ. đặc thù trong thuốc thì bọn em gửi đi mỗi một à, thang thuốc là bọn em có hướng dẫn sử dụng à, đúng rồi cái đấy thì anh mới bảo đây chỉ có người thầy thuốc mới biết được chứ còn đấy cái, cái, cái này lá chuối này để làm cái gì à lá chuối này thì là bọn em giao cho bên ờ, làm ờ, bánh gai à, mình họ đặt nhà em lấy à. À, vâng. nhà Còn... Vâng. em khế thì nhà rất xây lâu lắm rồi đấy nhỉ dạ, vâng nhà này là nhà nhà tình nghĩa à, mà trước đây ừ. bố em cũng là kháng chiến là à, cựu chiến cựu chiến binh nên là nhà nước ờ, hỗ trợ ừ. thì ra cũng chỉ ờ, biết trò chuyện của em khế là ờ, bố em đã mất cách đây khoảng từ năm 2004 rồi cũng khá là lâu lúc ấy khế là mới được có 8 tuổi thôi còn rất là nhỏ rồi là mới đang ngồi chơi bắn bi ấy. <laughs> chưa dạ vâng. ấy đâu nhưng mà cũng rất là chia buồn cùng cùng khé về chuyện gia đình còn trong này thì là có cái gì nữa không à, trong này thì là à, thóc nhà em à? thóc nhà em thì mới thu về nên là nhà em à, chưa à, thế bán cả mang luôn à dạ vâng đây là mang à, mang khô mà à. không phải là em bán mà có nghĩa là em bán hộ bà con à bán hộ bà, bà con bà con ở trên dạ. bản là bà con người ta đi lấy về, về xong mà mang về nhờ em bán hộ à nhờ bán hộ dạ vâng à. thế nói chung là cũng ờ, cũng được mà tạo được công an việc làm cho bà con giúp đỡ bà con dạ vâng bên, bên này thóc còn bên này là cũng à thoát à, thuốc bên đây. này cũng là thóc cho thóc các bạn thuốc. xem ở ờ, trong này là hầu như là một cái gian hàng thuốc à, một cái gian hàng thuốc của em khé nói chung là do là cái điều kiện trong gia đình ấy nó hơi chật trội một chút nên là mọi người là thông cảm hết sức thông cảm nhé đây là giang thấy là có à, đấy là chuối này chuối hột đúng không phơi dạ vâng, khô này chuối hột phơi khô à cái này có ờ, phải à, ấy cái này là này là gì rau má cái, cái này là rau má à, khách rau... đặt à. còn cái này là bên dạ dày bên dạ dày đây đây dạ vâng Đấy các bác nào mà bị dạ dày như thế nào thì có thể Cái này là sáng mai sáng mai thứ à. hai là bắt đầu lại ship. À, ship cho khách đúng không? Rồi. Vâng. Còn cái này là cái cổ máu này. À, cổ máu. Rồi. Vâng. Cái cái này là đun nước uống đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thuốc uống đúng không nhỉ? Thuốc thuốc bổ đun thuốc bổ đúng không đây? À Thật rất là thích cái Tại vì nhà em thì có hai, hai hai dạng thuốc bổ máu ừ. Có một dạng thì nước đun về nó sẽ màu hồng à. Và loại này đun về nó sẽ hơi đỏ đỏ một chút à, Đúng rồi, nó bổ máu Ở trong này thì nhà em thì có ừ. có ghi tên các các loại thuốc uh, gọi là tên, tên thuốc dây ở đây Được, giới thiệu cho này Chút thì nó hơi uh, tối một chút Ok, uh, ờ, giới thiệu cho uh, cô ba anh chị và mọi người cùng cùng biết về những loại thuốc này. À, cái cái cây này thì bọn em gọi theo là tên dân tộc là ạp gái lệt à. <laughs> còn đây là dây cánh bướm dây cánh bướm còn à, đây là dây cao đằng cao đằng này hồng rừng hồng rừng dâm dương hoác là dây tê đây có nghĩa là bọn em đặt là trĩ này có nghĩa à. là cái này là chuyên chữa bệnh trĩ bệnh trĩ đúng rồi à. còn là bên này là bọn em ghi là gan thì nó về bên gan gan nên là trầu không trầu không đây nó có tên hết anh ạ ừ. à, cái cái này là cây tầm gửi tầm nhìn là biết gửi. còn à, bên kia là có sâm cao sâm cao đây những uh, à, anh ngọc, hỏi ngọc cầu này. À, ngọc đây nấm ngọc cầu đây đúng không? Vâng. Yeah. Dạ. Không ngọc cầu dây. À, không phải cầu... nấm ngọc cầu mà ngọc, à, ngọc, ngọc cầu, cầu dây. dây nhỉ? Dạ. Vâng. Và nó rất là đầy đủ. Bình thường thì uh, như mà ở chỗ em này cái, cái ấy của em này thì bà chữa được bao nhiêu ờ, loại loại bệnh những cái ấy là em có thể nói à, tóm gọn một chút được không? Nhà em thì có chứa Thuốc chữa được ừ, gọi là bệnh cũng nào? đa hầu như là đa số à, đa năng một chút cũng ừ. khá là nhiều thì thường thường là có thể là như là nhà em là chữa xương khớp gọi là đa xương khớp đi xong rồi là hiếm muộn này hiếm muộn hai ăn thai lợi sữa này tắm sau ờ, sinh này tắm sau sinh à, tắm xương khớp này à. À, dạ dày dạ dày à, bệnh phong, phong. có nghĩa là phong bệnh hủi ạ xong à. là tại vì là có thể mọi người có những cái bệnh thuốc à, bệnh ấy của mình ví dụ như gút cũng chứa được gút vâng Gọi là mọi người có bệnh gì mọi người có thể gọi điện tại vì trong một phút chốc là để em suy nghĩ thì em em không nghĩ được hết. Ừ. Để mọi người có thể mọi người có bệnh gì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em. nên ví dụ mà em chữa được thì em bảo em chữa được mà nhà ừ. em không chữa được là em sẽ nói không có thuốc. Ờ, à, đấy là mình ờ, có ba chị nào mà có bệnh thì mình cần cái sự tư vấn đầu tiên để gọi cho em khé để em có thể là ừ, biết được cái bệnh thì mình mới ờ, hợp thời hợp thuốc ấy có bệnh thì vái tư phương mà ai cũng vậy thôi nên là cũng uh, muốn hỏi qua em một chút là có những cái loại thuốc như nào để em có thể biết và không anh chị nào mà uh, gia đình anh em họ hàng hay mọi người bạn bè uh, có con bệnh nào mà đã đi rất là nhiều thầy thuốc có thể không khỏi nhưng có thể liên hệ với em khé biết đâu được à, hợp thầy hợp thuốc thì sao thì giang nghĩ là như vậy thì rất là ừ, nhà em tốt. thì lại được cái là ừ. có cả Trong, ờ, đình ờ, khé thì công nhận là uh, rất là sinh nhiều lý, thuốc khỏe sinh lý đàn ông à. nhà em cũng có cái như thế à có nghĩa là tăng cường cho tăng cường sinh lý đàn ông ấy. sinh lý cho dạ vâng. những nam giới dạ vâng ví dụ như ừ. hen suyễn này ừ à, những người ở ờ, đặc thù là ở trong phòng này ấy, thì ừ. em cả nhà em không ai ngủ được trong này ừ. thì mẹ của em thì để làm quen với thuốc rồi nên một mình à. mẹ em ngủ trong này mẹ em không bị say thuốc à, nhưng mà em có thể với em vào đây ở trong này ngủ, ngồi tầm khoảng 30 phút để đóng thuốc ở trong này bắt đầu ừ. em bị say à, mùi, thuốc không quen, bị say không, không quen Đấy, vừa nãy thì em khé có giới thiệu qua cho cô, ờ, cô bác ấy và mọi người quý vị có thể à, theo dõi là biết rồi cái này thì đang thấy là em có ngâm cả rượu rượu này để bán hay mình uống nữa à, đây rượu này là rượu em rượu này em ngâm cho cho người nhà mình tự dùng à. chứ em không bán rượu này à. nó hay đặc biệt một tí ừ. rượu này là em em không nói được à. rượu này là mình gọi là ba kích đi không ba kích ở đây, à, đây à, rượu ba kích đây ba kích này là ba kích à, đây, đây, được, được có thật ba ba kích là khách đặt của em ừ. thì em bảo là ngâm bằng cái bình thủy tinh ấy thì khách bảo không bình thủy tinh đắt đắt quá Đúng họ không lấy họ bảo họ tự mua cái này cho à. em em để đây cho khách hay quá nhờ còn à, cái bình này thì có gì tối anh em mình à, à. chuyển một tí à. Trong à, nhà em khé thì à, đang thấy là nó cũng à, một cái căn nhà nó gọi là sinh hoạt đủ hiện tại thì khé là ở với ờ, mẹ nhỉ dạ vâng ở em ở với đúng. mẹ còn ờ, ừ. tại vì em hay hay đi quá em ừ. chạy cả chương trình nữa thế là ừ. anh chị của em lại về quản lý nhà thuốc cho em ừ. à, anh chị về quản lý nhà thuốc đúng không dạ vâng à, hiện tại như khé là có một cái cơ sở ờ, thuốc ở, ở ngoài ngã ba kia nhỉ đúng rồi em có một cơ sở tại uh, trung tâm uh, xã Trịch Tường à, cơ sở tắm khám tại khám, khám, khám chữa nơi bệnh. và chữa bệnh như là tắm luôn Vừa nãy thì à, Giang có nói chuyện với em Khé thì à, thật sự là để mà Giang hiểu hết thì mình không biết được, em Khé mới biết được. mọi người có thể liên lạc trực tiếp cho em Khé nhé. Mình vào à, phía bên trong nhà bếp để cũng chia sẻ với mọi người căn bếp nhà em em Khé. Đây là cũng căn bếp nó nhỏ nhỏ, nó liền với căn nhà xây này luôn. Đấy, phía bên này thì là phòng ngủ của em Khé, nơi làm việc của em Khé. Này là khu vực nấu ăn này, để tủ lạnh nói chung là nhỏ nhưng mà rất là gọn sạch sẽ không em à, nhà em hơi bừa bộn một chút tại vì là có những cái uh, mọi người nhìn treo ở bên gác thấy có thật nhiều túi bóng ấy thì à không sao có đấy tại vì là quê đấy là Ừ, không phải không tại vì là để, bỏ thì không bỏ được cơ ừ, phải treo ở đấy để, để lúc mà mình cần đến là nó ở đấy luôn tại vì em chưa đóng ừ. em chưa gọi là chưa đóng được cái kệ nào để cho nó phù hợp hơn ừ. đóng để kệ thì là phải để bên ngoài thì bên ngoài thì Đúng tại vì ở vùng cao bản vùng cao mà ừ. thì nhà em lại đặc thù là có trẻ con lên chơi rất là nhiều ờ. thế là các các bạn trẻ quý thế là mấy à, bạn nhỏ. nhỏ hàng xóm lên hay chơi với mẹ em ừ. rất là nhiều thế đâm ừ. ra là mình để bên ngoài thì các bạn nhỏ lại à, mang của mình đi đến lúc mình cần đấy là không có thế là em phải mang vào trong nhà để ừ. Cái vùng nhà khé thì, thì à, trong này à, có cái bếp lên đây. Vâng, cái bếp, bếp này là chỗ chuyên à, nấu rượu vâng bằng rượu. men lá của men lá của người đồng bào để, giao để uh, ngâm thuốc đặc biệt là thế còn ở bên trên này thì là bên trên để thuốc của nhà em à, cũng giống như sàn bên kia có, có nghĩa là khô, cái cái sàn cái sàn đấy là để thuốc khô hoặc là tươi ừ. nửa tươi nửa khô còn ở à. đây là để lúc mà nào mà trời mưa ấy, thì sẽ mang vào trong này à. Thực thường là bà con là hay đun ở đây thì à, mọi người hay để những cái đồ à, ở trên này nó dễ khô và nó được lâu năm hơn đấy không là để ngoài nó sẽ ẩm thấp mốc là sẽ hỏng đây như vậy còn à, em khé thì là em khé là người đồng bào rau đỏ nhá Vâng, anh chị nhé không phải là giao tiền hay giao chảm hay là giao nên là cái sinh hoạt trong gia đình của em khé để giang cũng chưa được một lần xem biết được cái phong tục tập quán của người đồng bào dao đỏ về thứ nhất là ăn cưới hỏi chưa bao giờ muốn tham dự lắm nhưng mà chưa có dịp để hy vọng là lần sau là anh có dịp đến ờ, quê hương của khé và được ờ, dự một cái đám cưới của người đồng bào giao mình xem có phong tục tập quán gì ghi hình cho mọi người cùng xem và biết vâng, ở quanh khu vực ừ. nhà em là quanh quanh khu vực đây là đất của nhà em à. đất đồi à, đất đồi ở quanh đây thì nhà em thì tại vì là nhà em không dám có, có nghĩa là để làm ừ. quang đi thì nhà em lại không không làm quang tại vì để nhà em trồng thuốc ấy. À. Nên là cái là quang. khu vực ờ, của nhà khé giang thấy là view rất là đẹp nghĩa là mình có đứng ở ngoài kia mình có nhìn thấy mấy quả đồi luôn ở bên kia đấy rất là rất là đẹp đấy thế là nuôi cũng ờ, được vài con gà nhà em có nuôi lợn nhiều không không nhà em chỉ có một con lợn uh, ừ. lợn con để con có nghĩa à? là mình nuôi để đỡ buồn để à. cho mẹ nuôi đỡ buồn à. tại vì là ừ. đặc thù công việc còn cả thuốc nam nữa ừ. nên là đâm ra là để mà làm được hết tất cả các công việc mà chăn nuôi lợn các thứ thì không ừ. làm được Vừa nãy thì Giang cũng à, đã giới thiệu cho quý vị và các bạn biết về cái cơ sở à, thuốc nam gia truyền của em Khé rồi Và khu vực à, nhà em Khé sinh sống thì ở thôn... Em ở thôn Diền Thang, À thôn Diền Thang, À, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai Quý anh chị nào mà muốn mua thuốc và biết thuốc ấy, thì có thể liên hệ cho em Khé nhé Qua số điện thoại thì tí nữa Giang sẽ ghi ở trên màn hình mình sẽ để trên góc phải màn hình để cho cô anh chị và dễ theo dõi và ấy hơn còn khu vực này là nơi mà em ấy để thuốc đấy dự trữ thuốc sau đó em mới à, phơi xong là mang vào nhà và đóng gói cho khách theo yêu cầu của mọi người Đấy, à, video đang xin à, tạm dừng ở đây Xin chúc cho cô bác anh chị và mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công hơn trong cuộc sống à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video sau nhé Chào mọi người gái khá nhỉ chúc mọi người gì không mọi người luôn luôn sức khỏe bình an trong cuộc sống và thật thuận lợi trong công việc của mình ạ cảm ơn mọi người và đặc biệt hơn nữa là em cảm ơn anh Giang đã có một chuyến công du đến ờ, Lào Cai và đặc biệt hơn nữa là lên nhà em thăm nhà em ngày hôm nay ờ, cảm em chúc ơn anh à... sức khỏe bình an trong cuộc sống và luôn rồi. thành công trong con đường anh chọn em cảm ơn à, gia đình Khế nhé cũng dạ. đã vâng. tiếp đón Giang rất là nhiệt tình